tập 10. Công chúa sảo Nhi nhớ người chết đi được Những ngày qua người đi đâu vậy sảo Nhi ngày đêm mong ngóng người Ăn không ngon ngủ không yên Hôm nay cuối cùng cũng được gặp công chúa rồi Xảo Nhi ngoan Đừng khóc nữa Nhìn xem Ta chẳng phải vẫn khỏe mạnh đây sao Công chúa Hãy hứa với Xảo Nhi Sau này không được đi mà không nói lời nào nha Được rồi dạ Sau này ta không như vậy nữa đâu Đúng rồi Tình hình trong cung thế nào rồi Ta nghe biểu huynh nói Cái gì mà Ngọc Bình trắc Kim Hoàng Công chúa đâu dễ dàng lộ diện trước người khác Lại còn lấy máu để thử Phụ hoàng đồng ý thật sao Bệ hạ cũng không đồng ý Nhưng là không muốn đặc sứ dị tộc nổi giận Sợ biên cương làm loạn Cho nên đã hứa thời hạn 7 ngày Ngày mai là hết 7 ngày rồi Tới khi đó tất cả công chúa đều phải đến thưởng qua điện thử Ngọc Bình Vậy vậy nếu như nếu như không đi thì sao Tên đặc sứ đáng ghét đó cứ đòi gặp tịnh công chúa Tuy rằng bệ hạ đã nói với chúng Công chúa đang bệnh Không tiện gặp người ngoài Nhưng chỉ sợ bọn chúng không buông tha cho người Được rồi, được rồi Ta sợ nhất ánh mắt này của muội Ta sẽ giúp muội nghĩ cách Ta có ý này huynh mau nói đi Ý gì vậy Tên đặc sứ đó chưa từng gặp tình công chúa Vậy chúng ta hãy kiếm người thay thế Không được không được Đó là tội khi quân Huynh phải biết Hãy mà sự việc bại lộ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người thay thế muội khiến đặc sứ nổi giận hai nước sẽ lại chiến tranh nếu như vậy muội sẽ trở thành tội nhân <laughs> không được làm như vậy sẽ liên lụy tới nhiều người vô tội tuyệt đối không thể công chúa người yên tâm ở lại tiêu hào phủ đi dạ biết đâu những công chúa khác là kim hoàng cũng nói không chừng Làm sao bây giờ Nếu như quay về Chắc chắn sẽ phải đi thử Ngọc Bình Nếu ta không phải là Kim Hoàng thì tốt Nhưng ngộ nhỡ là ta Thì ta phải làm sao Phải làm sao đây Lẽ nào ta thật sự Phải gả cho dị tộc sao Nếu thật sự như vậy Thì cả đời này ta không thể gặp lại Dương Đại ca được nữa Trịnh Nhi Trịnh Huynh Huynh tới rồi à Biết công chúa đang buồn phiền Nên ta đến đây trò chuyện cùng công chúa Cảm ơn Huynh Trịnh Huynh Bằng hữu với nhau Hãy thẳng thắn một chút Huynh nói thật xem Nếu như là Huynh Huynh sẽ làm thế nào Ta là nam tử Hán Nên coi trọng quốc gia thiên hạ Xoa cũng nói như vậy Coi trọng quốc gia, coi trọng xã tắc Nhưng nói thì lúc nào cũng dễ Còn làm thì khó Ta là nữ nhi Tại sao phải gánh vác trách nhiệm nặng này đó chứ Chẳng phải công chúa bảo ta nói thật sao Tịnh nhi Vừa rồi là ta không tốt Ta không nên nói những lời đó Gây áp lực cho công chúa Công chúa là bằng hữu của ta Còn có ơn cứu ta Tại sao lại để công chúa hy sinh bản thân Hứng chịu thiệt thòi đây Công chúa cứ lựa chọn theo ý nguyện của mình đi Lựa chọn cuộc sống mà cô muốn Ta muội Hãy làm theo tâm nguyện của mình Sống một cuộc sống mà muội muốn Ta nghĩ xong rồi Ta là nữ nhi Không có tham vọng như đàn ông các huynh cũng không thể hy sinh bản thân mình Bất luận công chúa lựa chọn thế nào Ta đều ủng hộ công chúa Cảm ơn huynh ủng hộ ta Huynh đúng là bằng hữu tốt bụng à, Ta đã quyết định rồi Vậy ta chuẩn bị chạy trốn đây Huynh giúp à, người phải giúp tới cùng Huynh phải cùng ta chạy trốn Được không nào Lý Tịnh Ta biết ngươi đang ở tiêu phủ Ta đã không giết được ngươi Vậy ngươi hãy đi hòa thân đi Vị này là tịnh công chúa Đẹp như nước nghiên thành Mong đặc sứ ngày mai lúc Ngọc Bình nghiệt quyết Đừng nhận làm người Sao ngươi lại muốn giúp ta Ai phá người đến đây Đặc sứ không cần biết gì như vậy Chỉ cần biết gì này là tình công chúa là được rồi Không có chuyện gì sao lại có nhiều thì về vậy chứ Tiêu tiểu hậu gia sợ có thích khách đến làm hại công chúa Nên mới tăng cường cảnh giới Rốt cuộc đâu mới là cổng sao Không phải cô thường đến đây sao Thật ra ta cũng là một người mù đường Không bao giờ nhận được phương hướng cả Ta nói công chúa đại nhân Nếu cô đã không biết đường Thì tại sao còn đi trước dẫn đường chứ Ta cũng đâu có biết nhà họ lớn thế này Biết thế này ta đã kêu biểu huynh vẽ bản đồ rồi Yên đi yên đi Cô xem Được được được Chuyện gì vậy Sắp xong rồi yên đi Kêu cô ngồi yên mà cứ động đậy Cô xem Đều là Được rồi được rồi Đó là giọng của A Mạc và Biểu Huynh Bình thường hai người họ lúc nào cũng đối đầu với nhau Sao lại ở cùng chung một phòng chứ Được chưa vậy Được cái gì mà được Cô đừng có động đậy Huynh làm như vậy để người khác nhìn thấy thì sao Nửa đêm nửa hôm có ai mà nhìn Cô đừng nói nữa Ngoan ngoãn nghe lời đi Nhưng không nhưng nghị gì hết Không thể lãng phí thời gian được Nào nào nào Hành hạ ta ba canh giờ rồi Mà chưa xong sao Ai bảo cô xấu xí như vậy chứ Có dịch dung thế nào cũng không được Ta biết ta xấu xí Dịch dung cho ta thành công chúa quá khó nhưng bây giờ Người chỉ có thay thế cho công chúa Chỉ có mình ta ờ, Được rồi ta thay mặt công chúa cảm ơn cô Cô cố gắng chịu đựng một chút đi Cao dịch dung của ta lấy từ tay giật đó Sẽ làm xong cho cô nhanh thôi Yên tâm đi Không có đau đâu Ai đó Kẻ nào Công chúa Tịnh Nhi A à, Mạc Ta không thể để ngươi làm vậy Quá nguy hiểm Thần cam tâm tình nguyện tha công chúa Hơn nữa thần không phải hoàng thân Cho dù có thử quyết Cũng không có phản ứng gì Công chúa hãy để thần đi đi Ta lớn tuần này rồi Chưa từng nghe nói tới cái gì mà Kim Hoàng Dị tộc nói Kim Hoàng hòa thân Rất có khả năng là mượn cớ hại triều đình ta Hơn nữa Bọn chúng nhiều lần ra yêu cầu Bắt ta phải đi thử Ngọc Bình Lỡ như lỡ như họ đã có ý định từ trước Muốn bắt ta hòa thân thì sao Thần và Tiêu Dương đã nghĩ đến chuyện này Nếu thật sự như vậy Thần sẽ thay công chúa hòa thân Sau đó thì sao Ngươi sẽ phải chịu thiệt thòi nơi dị tộc A Mạc sau khi tới dị tộc Sẽ đợi cơ hội thoát thân A Mạc Ngươi đừng lừa ta nữa Nếu ngươi lấy thân phận của ta để hòa thân Ngộ lỡ bị phát hiện Sẽ mang tội khi quân cho dù không bị phát hiện Thì ngươi cũng chẳng thể nào thoát thân Bởi vì hễ người thoát thân Sẽ gây bất lợi cho triều đình ta Sẽ tạo cơ hội cho dị tộc gây hại cho chúng ta Vậy nên Ngươi chỉ còn cách tự dẫn vì nước Có đúng không A Mạc Ngươi không nỡ nhìn ta hòa thân chịu khổ Ta làm sao nỡ để ngươi vì ta mà tự đi vào con đường chết chứ A à Mạc Bệ hạ, thời hạn 7 ngày đã tới Ta nghĩ người sẽ không mượn cớ để thoái thác nữa chứ Truyền công chúa tiến điện Tuyên công chúa tiến điện tham kiến phụ quan. Đây là sáu ái nữ của trẫm Tịnh công chúa đâu rồi Tịnh công chúa không được khỏe Không tiện gặp người ngoài Để sáu ái nữ đi thử Ngọc Bình trước Được Vậy thì cứ thử trước rồi tính sau Hôm nay dị tộc chờ công chúa hòa thân Không biết sẽ chọn ai đây Mong rằng đừng chọn tình công chúa xinh đẹp Không phải vậy chứ, khó nói lắm Nếu cho ta chọn, ta cũng sẽ chọn tình công chúa Công chúa là lá ngọc cành vàng Làm sao gãi cho lũ người mang gì đó được chứ Chẳng còn cách nào khác Đúng đó Dương đại ca, huynh cũng đừng lo lắng quá Ta nghĩ công chúa thông minh lanh lợi Nhất định sẽ nghĩ ra cách từ chối hòa thân Mong rằng như vậy Được rồi, chúng ta đi thôi Tỷ tỷ, bộ nói không sai mà Trong lòng huynh ấy không có tỷ đâu Tỷ đừng phí công sức nữa Im miệng sao muốn có được ai nhất định sẽ có được người đó Mội không hiểu Nhưng anh rốt cuộc tốt ở chỗ nào Mà tỷ phải phí công lấy lòng người ta chứ Mội thấy huynh ấy chẳng khác gì những người đàn ông khác Nói với mội cũng không hiểu được gì đâu Tới một ngày Mội gặp được người mình thích Mội sẽ hiểu Mội không thích ai đâu Phiền phức lắm Đi thôi Bệ hạ Sáu vị công chúa đã thử rồi Không có gì nào là kim hoàng công chúa mà chúng ta muốn tìm Xin hỏi khi nào tịnh công chúa mới có thể xuất hiện để thử Ngọc Bình Vừa rồi trẫm đã nói Tịnh công chúa không được khỏe, không tiện lộ diện Bệ hạ, người đã từng đồng ý Sau 7 ngày sẽ thử Ngọc Bình Hôm nay đã tới thời hạn 7 ngày rồi Người còn cố tình quản tới quản lui Lẽ nào nói lời mà không giữ lời Làm như vậy còn gì là phong độ của đại quốc nữa truyền ý chỉ của trẫm triệu kiến tịnh công chúa tịnh nhi khấu kiến phụ hoàng miễn lễ tạ ơn phụ hoàng tịnh nhi sao con lại đeo mạng che mặt vậy bẩm báo phụ hoàng tịnh nhi không được khỏe thái y nói không được dính gió Vậy nên tịnh như chỉ còn cách Đeo mạng che mặt tới diện kiến ừ. phụ quan Quá ra là vậy Tịnh nhi Đặc sứ muốn con thử Ngọc Bình Con đã đến đây rồi Thì hãy thử đi Dân Tịnh nhi tuân mệnh Các người khinh thường chúng ta quá rồi Dám đưa công chúa giả đến đây thử Ngọc binh, Lừa gạt tộc ta sỉ nhục khả hẳn Đã như vậy rồi Đừng trách đại quân chúng ta tiến công Báo thù rửa nhục Đặc sứ đại nhân bớt giận bớt giận Không cần nói nữa Đã không có thành ý giảng hòa Thì đừng trách ta không khách khí Đặc sứ đại nhân Ngài đừng dội nóng giận Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không phải bọn ta có ý lừa gạt Mà là có lý do khác Lý do khác hả? Kiếm một công chúa giả đến lừa gạt ta Còn lý do gì nữa Thật ra tên công chúa cũng là bất đắc dĩ Công chúa Công chúa công chúa Công chúa giờ ở đâu Được rồi đừng nói nữa Tên công chúa là thiên kim ta sủng ái nhất Tôn quý vậy sao có thể dễ dàng gặp được Cái gì là Thúy Ngọc Bình Cái gì mà Kim Hoàng Rõ ràng là quan đường Được nếu đã như à. vậy Thì chẳng còn gì để nói nữa Ta đây sẽ quay về bẩm báo với khả hãng Chúng ta binh giới tương chiến Đặc sứ đại nhân đặt sứ đại nhân tên công chúa giá đáo đại nhân Đã có thành ý tới đây kết thân Sao lại có thể chưa gặp mặt bản công chúa Mà đã đi rồi Trừ khi quý bàn đã sớm có tính toán Muốn mượn cớ để xuất binh Công chúa nặng lời rồi Sớm đã nghe danh tịnh công chúa Thiên hạ tuyệt thế dài nhân Hôm nay đã được gặp mặt Quả lại danh bất hư truyền Xin mời công chúa thử Ngọc Bình Quá tốt rồi Công chúa có Kim Hoàng Tâm Khiếu Là nữ nhi tôn quý nhất thiên hạ Là thê tử mà khả hãn chúng ta vẫn mong chờ Hôm nay ta thay mặt khả hãn Cầu hôn công chúa Xin bệ hạ hãy tác thành Đây đặc sứ đại nhân Không nên quyết định vội vã như vậy Ngài không muốn biết vì sao Ta lại tìm một cung nữ thay thế sao Là vì trước đây ta ham chơi nên làm tổn hại tới dung nhan không xứng với khả hãn ta sợ khả hãn biết được dung nhan thật sự của ta sẽ nổi giận lo đình vậy nên mới công chúa thật biết đùa công chúa là quốc sắc thiên hương xứng đôi với khả hãn nhân viên thiên định quỷ dung mạo vẫn tốt hơn là quả thân Nếu như đã không thể gả cho người nam nhân mình yêu Giữ lại gương mặt này có ích gì Thế, thế này ta làm sao quay về ăn nói đây Cho dù ta là kim hoàng tâm khiếu tôn quý Nhưng khả hạn của các ngài đi gì cao Được nữ nhi trong thiên hạ ngưỡng mộ vô cùng Không nên lấy một cô gái xấu xí như ta Xin ngài hãy về bấm báo lại với khả hãng được Vì ta sẽ quay về bản tộc Bẩm báo với Khả Hãn Để Khả Hãn định đoạt Xin bệ hạ và công chúa Đợi tin tức của ta Cáo từ Công chúa, công chúa Tịnh Nhi Chuyện này là sao Mau, truyền Thái Y, truyền Thái Y Tịnh Nhi công chúa thế nào Vậy bệ hạ, công chúa mấy ngày liền bôn ba mệt nhọc, ưu sầu trong lòng nên mới ngất đi Còn phần trán lại bị thương lần nữa, vết thương mới và cũ Lại thêm son phấn trang điểm, khiến vết thương bị viêm nhẹ Thần vô năng Vết thương ở trán công chúa e là sẽ để lại sẹo Khốn kiếp Lần trước ngươi cũng nói như vậy Trầm nói cho ngươi biết Nếu lần này ngươi không tìm được cách chữa khỏi dung nhà của công chúa Thì ngươi đem đầu đến đây Hoàng thượng thứ tội Hoàng thượng thứ tội Hoàng thượng thứ tội Thứ tội Hoàng thượng, phụ hoàng Người đừng trách Thái Y nữa Tái ông mất ngựa, đâu biết hòa phúc Không chữa được, có lẽ không cần đi hòa thân nữa Tịnh nhi là phụ hoàng vô dụng để con phải chịu ấm ức. Con ngài thường tùy tiện hành sự lỗ mãng, nhưng hôm nay vì phụ hoàng mà tỏ ra kiêu kỳ khí phách thế gia vọng tộc Đúng là khiến phụ hoàng thay đổi cách nhìn Bọn chúng còn thật sự tưởng chúng ta yếu đuối dễ bắt nạt à Phụ hoàng Con ngài thường cũng chỉ là có đôi chút hào sản Làm gì có lỗ mãn chứ <laughs> Phải Con cái bảo bối của ta Cuối cùng đã trưởng thành rồi Tịnh nhi Con đã hiểu chuyện rồi Con là con gái Nên phân ưu giúp phụ hoàng ừ. Tịnh nhi còn cứ nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi Ta nhất định sẽ phái người đi khắp thiên hạ Tìm thầy thuốc giỏi hay Chữa khỏi vết thương trên trán của con Hoàng xem đi Cái này tươi không Tươi chứ Ta đi dò la tình hình của tịnh nhi Hay là hai muội ở lại nhà trọ đợi ta Dương đại ca muội cũng rất quan tâm tình hình an nguy của công chúa Hay là muội đi cùng huynh Cũng được Vậy chúng ta đi tìm nhị đệ đã Để chắc chắn sẽ biết tung tích về ta muội Hai người chỉ quan tâm tới tịnh nhi cô nương Còn muội thì sao muội ở lại nhà trọ đợi ta được rồi hai người không quản muội muội càng tự do tự tại hiếm khi được tới kinh thành phải chạy một vòng mới được Dương đại ca Thái tước lúc nào cũng vô tư như vậy đó Nhanh mồm nhanh miệng Huynh đừng để bụng mũi ấy nhé Không sao cả Chúng ta tới ừ, tiêu phủ thôi Được Tiêu hậu gia đã vào cung Hai vị hôm vâng. khác hãy quay lại Thế vị huynh đệ này Huynh có biết chuyện của tình công chúa không Cô ấy bây giờ thế nào Ta cũng không rõ Không dám nói bừa Công tử hay là đợi tiểu hậu gia về Rồi đích thân hỏi ngãi đi Đại ca Tiểu di cô nương Hai người thật sự đến rồi Nhị đệ Tam muội sợ nhất là hòa thân Không ngờ lại chẳng thể tránh được Phải đó Tình nhi bây giờ cả ngày không cười không nói Hơn nữa không ăn không uống Chẳng ai khuyên được Càng ngày càng tiều tụy Tiêu công tử Không phải nói sẽ đợi tin tức của khả hãng sao Nếu khả hãng dị tộc đó hối hận Thì công chúa sẽ không phải hòa thân nữa Ta cũng mong như à? vậy Tình Nhi vì muốn trốn tránh chuyện này không tiếc quỷ hoại dung nhan Nếu như kế Quảng Minh này vô dụng Cuối cùng vẫn phải hòa thân Thì Tình Nhi thật sự quả là đáng thương Ta tin rằng công chúa sẽ may mắn có trời phù hộ Nhất định sẽ thoát được kiếp nạn này Còn về dung mạo Ta nghĩ thái y y thuật cao minh trong cung Nhất định sẽ chữa khỏi cho công chúa Dương đại ca Tiêu công tử Bây giờ công chúa cần nhất là sự an ủi của hai người Nếu như hai người cũng mặt mũi âu sầu Thì chẳng phải công chúa cũng bất an sao Vẫn là tiểu di cô nương suy nghĩ thấu đáo Ta lo lắng quá nên cũng hồ đồ Nhị đệ Bây giờ tam muội cần nhất là sự động viên của chúng ta Có cách nào giúp ta vào cung thăm muội ấy không đã cả hãy đợi một thời gian Để a mạc mới sắp xếp cho Trịnh Cát làm phó úy cấm quân Bây giờ hành động e rằng không tiện Thứ nhất là có thể có người bảo vệ tình nhi Thứ hai là có người bầu bạn nói chuyện khuyên giải mùi ấy Trịnh Cát Chính là người mà Huynh và Tịnh Nhi đã cứu ở gian sông ở Nam Khương đó Không ngờ trên đường bọn đời trở về lại gặp lại Hắn còn cứu đợi và Tịnh Nhi ờ. công chúa Mặt tướng tham kiến công chúa Công chúa Trịnh Khách bây giờ là phó úy cấm quân Thần đặc biệt để hắn đến bảo vệ công chúa Ta không cần bảo vệ Lùi xuống đi Công chúa lùi xuống cả đi Không nghe thấy sao Ta xin các người đừng làm phiền ta nữa có được không Để ta một mình yên tĩnh một chút không được sao Lúc nãy có lẽ ta lỗ mãn quá Công chúa là cành vàng lá ngọc Còn ta chỉ là một phó úy nhỏ nhoi Tôn ti khác biệt Ta lại không biết lượng sức Muốn trò chuyện với công chúa như những người bằng hữu Cô đừng nghĩ nhiều quá Công chúa trước nay không phân biệt địa vị Công chúa hôm nay tâm trạng không vui Chứ không có ý gì đâu Ta hiểu rồi Công chúa là người thiên về cảm xúc Chỉ tiếc là ta không thể chia sẻ với công chúa dạ, Cũng không biết phải khuyên công chúa thế nào Tính tình công chúa đến nhanh đi cũng nhanh giá lại người rất trọng tình nghĩa Quân đang ở trong cung Sau này cơ hội tiếp xúc vẫn còn nhiều A à Mạc Ta tạ cô và tiêu hậu gia tiến cử ta để ta vào cung có đất dụng võ. Công chúa xem quân là bằng hữu, đều là người mình, không cần khách khí. Bây giờ tôi công chúa đang ở trong cung, nhưng không chắc chắn là sẽ an toàn. Lần trước thích khách hành thích công chúa, quân đã thấy. Vì thế chúng ta phải cẩn thận đề phòng. Cô yên tâm, ta nhất định sẽ thề chết bảo vệ công chúa. Màn hộ vậy Sảo Nhi Vị này là phó úy cấm vệ quân Trịnh Cát Sau này do quân ấy bảo vệ công chúa Sảo Nhi cô nương tại hạ Trịnh Cát Mới vào cung làm việc Sau này mong được chỉ điểm Chỉ à, điểm thì không dám Trịnh đại nhân nếu có chỗ vâng, nào cần Sảo Nhi Thì cứ việc nói Nhị đệ Chuyện của tam muội Để còn phải tốn nhiều công sức nữa Trời không còn sớm Ta và Tiểu Duy quay về nhà trọ đây Đại ca tới Kinh Thành Phải ở trong phủ của đệ chứ Sao lại còn ở nhà trọ Quá xa cách rồi Hay là chơi đệ chiêu đãi không chu đáo Tất nhiên không phải chỉ có điều chỉ có điều đại ca không muốn mang tiếng kèo cao đúng không quá ra đại ca coi tình nhi là tam muội nhưng lại không coi đệ là huynh đệ cái gì mà có phúc cùng hưởng có quả cùng chia có mặt kỳ thì tiểu đệ thì đúng hơn vì đệ ta không có ý đó chỉ có điều lần này đến kinh thành ta còn đi cùng với tiểu duy và thái tước vậy thì càng nên ở lại đây chứ nhà trọ vô cùng hỗn loạn Hai vị cô nương yếu đuối Ở đó vừa không an toàn vừa không thuận tiện Đại ca đừng từ chối nữa Đệ đã có tình tình như vậy Ta nghe theo đệ sắp xếp Được <laughs> Tiểu di, Ta đã sắp xếp phòng cho cô nương rồi Ta đưa cô nương đi xem nhé Nếu cô không giữ Tất cả phòng ở tiệc phụ của ta Cô nương tùy ý lựa chọn Tiểu di cùng Dương Đại ca tới đây Tuy không tự sắp xếp ở chỗ nào Tiểu di cũng vô cùng cảm kích rồi Ở đâu cũng được mà Tiểu Di cô là khách quý của tiêu phủ Nếu như không có gì chú đáo Là do tiểu mộ thất lễ rồi Tiểu Di Cô nương yếu ớt Lại theo đại ca đường xa tới đây Mưa gió bão táp Chắc chắn chịu không ít khổ à, Không có Trên đường đi đại ca rất quan tâm chăm sóc cho ta <laughs> Con người đại ca ta quá hiểu rồi Thật thà chân chất Bản thân mình còn không quan tâm được Làm sao mà chăm sóc cô nương được chứ Đại ca Để không nói quan cho huynh chứ Để không nói quan cho ta đâu Tiểu Di Muội nghe theo sự sắp xếp của nhị đệ đi Cố gắng nghỉ ngơi cho lại sức Thế thì đúng à, rồi Muội muội của đại ca cũng là muội muội của ta mà Tiểu như cô nương đừng khách sáo với ta nữa Cứ coi tiêu phục của ta là nhà của mình đi Muốn ăn gì, muốn dùng gì cứ việc nói Nói chuyện cả buổi trời Ta còn chưa hỏi tiểu duy cô nương có phải chưa dùng bữa không Đầu bếp của nhà ta là danh gia hàng đầu ở kinh thành đấy Cô muốn ăn gì ta lập tức kêu họ chuẩn bị Không cần đâu Tiểu duy không đói Ta muốn về xem thái tước thế nào trước Chỉ nhớ chuyện ta muội huynh quên mất thái tước huynh đi đón muội ấy Đại ca Chút chuyện nhỏ này không cần phiền đại ca Để phái người đến nhà trọ đón thái tước về Thế thì phiền nhị đệ rồi Không phiền không phiền Tiểu Di, nếu cô không đói, ta đưa cô đi dạo trong phủ nhé. Tiêu phủ chúng ta là phủ để tao nhất nhất trong kinh thành đấy. Đầu đầu cũng đẹp như tranh Nếu tiểu vị phụ nương đi dạo trong đó Thì sẽ là người trong tranh Cảnh đẹp cùng mỹ nhân càng phong nhã hơn <laughs> Mời hai người đó sao đi mãi không vậy Hại mình không có tiền mà ăn cơm Đói quá Làm sao đây Cô nương muốn mua gì Xem cái này Ngửi mùi thơm quá Phải rồi ngon lắm đó Mua đi Để tôi suy nghĩ đã nhé Được Không có tiền đói chết đi được Mặc kệ vậy ai Sao lại can dự vào chuyện của bản cô nương Vì cô nương này Nhìn cô đâu phải giống kẻ trộm Chuyện ăn trộm đó có lẽ chỉ nhất thời hồ đồ thôi Nhưng cô có nghĩ rằng Mình lấy trộm ngân lượng của người khác Ngộ nhỡ người ta có việc gấp thì sao Ngộ nhỡ tiền chữa bệnh của người ta thì sao Ngươi mù hả Người đó mập mạp béo tốt như vậy Nhìn là biết gian thương chuyên lừa đảo Ngân lượng đó chẳng đáng gì với hắn Bản cô nương chỉ là tiêu tiền giúp hắn mà thôi Cô nương nói gì là không được Chúng ta không hiểu về người khác Sao có thể nhìn tướng mạo mà phán xấu tốt về họ chứ Sư phụ ta từng nói Đừng thấy chuyện tốt nhỏ mà không làm Đừng thấy chuyện xấu nhỏ mà làm Làm người nên hành thiện tích đức Giúp đỡ người nghèo khó Bản cô nương chính là người nghèo khó Ta cướp tiền từ hắn là cứu tế cho mình Tránh ra Cô nương, cô đừng sai càng thêm sai Ngươi là ai chứ, dựa vào cái gì mà quản ta Tốt nhất tránh ra, nếu không thì ta Không tránh, tôi đã nhìn thấy thì không thể làm ngơ được Cái gọi là, cái gọi là đầu ngươi đấy Được rồi cô nương Cô nương đừng đánh nữa Sợ rồi sao không phải sợ mà là cô nương thân thủ bất phàm chắc hẳn là người trong giang hồ ta cũng là người trong giang hồ có câu giang hồ gặp nạn tương trợ lẫn nhau ta nghĩ cô nương nhất định có nỗi khổ riêng của mình nên mới làm vậy ta cũng không khác gì cô nếu cô nương không để bụng thì hãy cho ta biết nỗi khổ của cô nương có thể ta sẽ giúp được đấy được thôi, ta đúng là có nỗi khổ của mình Ngươi sẽ giúp ta thật sao Tất nhiên rồi, cái gọi là trên đường Đừng có cái gọi là nữa Bản cô nương sắp đói chết rồi nè Cho ngươi một cơ hội hành thiện tích đức Mời ta đi ăn cơm đi Cảm ơn khách ờ. quan Tạm biệt khách quan Nhìn cái gì mà nhìn Chưa thấy người ta ăn cơm hả Có Nhưng chưa thấy ai ăn khỏe như cô nương Ta đói tới mức sắp xỉu luôn rồi nè Quan tâm nhiều chuyện làm gì Lo người các người rõ là quy tắc Cô nói cái gì Cái gì mà nhiều quy tắc Ta nói nữ nhi ăn cơm phải để ý này nọ Cái đó ta biết Tỷ tỷ ta thường hay quản giáo ta Bắt ta đi lại nói năng phải như thục nữ nhưng ta không học được Nên tỷ ấy bỏ mặt ta luôn Còn không cho ta tiền nữa Hại ta không có cơm ăn Chẳng trách trong cô nương không giống người xấu Sao ngươi biết ta không giống người xấu Vừa rồi ngươi chẳng nói không thể nhìn mặt mà bắt hình dong sao Ta chỉ cảm thấy như vậy thôi Được rồi, để tình ngươi mời ta ăn cơm Ta không làm khó người nữa Ta là Thái Tước Còn ngươi, vị huynh đệ này xưng hô thế nào? Ta là Bàn Lan, là thầy Bắc Yêu Tiên tổ của ta là Đông Phương Sóc Tiến tâm lượng đẩy Từ nhỏ ta đi theo sư phụ Tu tiên luyện đạo, phân biệt âm dương, hành tẩu thiên hạ Coi như diệt trừ yêu à, diệt ác là trách nhiệm của bản thân Thái Tước cô nương, cô là lần đầu tiên gặp thầy Bắc Yêu à? <laughs> Phải rồi, trừ yêu chất lợi hại lắm Các người trừ yêu thế nào hả? Cô nhìn xem Cô nói giúp tôi là được Chỉ là một cây gậy và một cái hồ lô thôi mà có gì lạ lắm đâu Ngươi lừa ta sao Không có không có Những đồ trừ yêu này phải niệm chú mới có tác dụng Cô không tin Ta niệm thử cho cô xem Không cần đâu Đã là báo vật Sao có thể tùy tiện lấy ra dùng được Đây là quán ăn Nhiều người phức tạp lắm Mau cất đi Cất đi Đúng rồi Thái tướng cô nương thật thông minh Giống y như sư tỷ của ta Tỷ ấy thường nói Trước mặt người ngoài không được để lộ báo vật Ngươi còn có sư tỷ hả Đúng vậy, tỷ ấy là A Liên, là con gái của sư phụ ta Nói vậy tỷ ấy cũng biết trừ yêu à Vậy bình thường các người làm sao có thể nhận ra yêu quái Bình thường yêu quái có một vài đặc trưng sau Hung ác, tàn nhẫn, giáo hoạt, đa đoan Ta nói cô biết, nhiều yêu quái rất là xấu xí Ngươi nhìn xem ta có giống yêu quái không Cô nương xinh đẹp như vậy Nếu cô là yêu quái Thì tất cả mọi người ở đây đều là yêu quái Coi như người có nhãn quan Tất nhiên rồi, ta là người trừ y mà Chỉ cần có yêu quái, ta nhìn vào, nhận ra ngay Ta nói cô nghe có một lần ta theo sư phụ đi trừ yêu No quá rồi Đi thôi Tiểu nhị tính tiền Đến ngay Khách quan nửa lượng bạc Cảm ơn khách quan Đi thông thả ừ, Thật ngại quá khiến người tốn kém rồi Đâu có đâu có Đúng rồi Ta cũng phải mua chút gì đó cho tỷ tỷ ừ, Bằng hữu người đã giúp thì giúp cho trót nhé Số bạc còn lại cũng cho ta đi Chắc người không phải tiếc tiền đó chứ Không đâu không đâu Không vấn đề gì chúng ta là bằng hữu mà Lần sau gặp được ngươi ta sẽ mời lại Đi nhé Đồ ngốc Tiêu rồi, làm sao đây Lại bị sư tỷ mắng rồi <laughs> sợ quá Đáng sợ quá Khoan đã Mọi người hốt quản đi đâu vậy Có chuyện gì Sảm Nhi của một cung nữ đã bị chết Trông Trông đáng sợ lắm Chuyện gì thế Sảo Nhi Xảy ra chuyện gì Sao lại thêm một người nữa Công chúa Nghe đồn trong cung gần đây có yêu quái Đã có mấy cung nữ bị hút cạn máu Biến thành xác khô dáng vẻ rất đáng sợ Trong cung bao nhiêu là vật trừ tà Sao có thể có yêu quái chứ Nói mọi người bình tĩnh Đừng có nghi thần nghi quỷ Công chúa Bây giờ trong cung ai nấy đều cũng lo sợ Còn có người nói là quan hồn đến đòi mạng nữa Nói bậy gì mà quan hồn quỷ quái Chỉ là lời đồn thôi Sao không có ai đi điều tra sao Cấm quân và đại lý tự đang điều tra Nhưng không có kết quả A à Mạc, theo ta đi gặp phụ hoàng